Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thông tin à, về dự án đầu tư cũng như là tư vấn về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận à, từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. À, tôi xin giới thiệu tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư bất động sản. À, tôi hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn à, một cái câu hỏi đó là tôi cần có những cái kinh nghiệm gì khi mà mua bán đầu tư đất nền sốt ha thì à, tôi à, nếu mà bạn thấy cái video này có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ à, và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video mới khi tôi đăng cái video mới nhất lên à, cái kinh nghiệm à, có năm cái kinh nghiệm để bạn mua đất nền trong cái trong những cơn sốt đó là đầu tiên đó là bạn không nên mua chung sổ à, chung chung quyền sở hữu à, đất ví dụ như là sẽ có một miếng đất lớn các bạn sẽ chung nhau mỗi người à, bao nhiêu tiền đó để mua một cái miếng đất đó rất là khó khăn sau này khi mà bạn muốn tách sổ tại vì á có thể là ờ, rất là nhiều cái vấn đề có thể xảy ra đầu tiên là có thể là khi mà bạn mua chung hoặc là bạn sẽ uh, cho một ai đó đứng tên à, rủi ro xảy ra là nếu mà người đó người ta có thể là phía sau lưng bạn tính tên chung trong một quyển sổ thì khi mà mình muốn bán những người khác không muốn bán thì sẽ xảy ra cái việc mà là mình sẽ khó bán được cái việc đó à, khi mà bạn à, sở hữu nếu như vậy thì bạn nên à, mua và tắt sổ ngay từ lúc mua à, thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn rất là nhiều mà khi ờ, và một cái vấn đề nữa là khi bạn mua đất bạn nên chú ý diện tích à, có thể được tách thửa hay không à, có một vài cái địa phương họ sẽ quy định nhiêu sẽ được à, tách thửa còn những diện tích nhỏ quá bạn sẽ không tách được hoặc là có những cái à, lô đất to nhưng mà cái đường à, ở trong để tách thửa cho các bạn ở trong cái lô đất của các bạn nó không thể hiện trên bản đồ và không thể hiện ở sở địa chính thì cái việc bạn mua xong bạn tự nghĩ rằng là bạn sẽ bỏ ra một ít đất để bạn sẽ làm đường bạn à, tách thửa ra và những con đường nó sẽ dắt vào những cái lô đất của các bạn thì à, thật ra là bạn sẽ không làm được điều đó tại vì nhà nước sẽ không cho phép à, có một số bạn khi mà mua à, đã vướng vào cái việc này bây giờ muốn bán cũng không được hay là cái việc đó công nhận hay là chuyển cũng khó khăn ha thì bạn phải khi mà mua như vậy thì bạn phải tra những cái thông tin và hỏi ở trên các cơ quan có thẩm quyền xem là cái mảnh đất đó có được tách thửa hay không cái ờ, khu đất đó nó thuộc là đất gì à, đất đất này hay không có thể là uh, chuyển thành uh, đất uh, uh, nếu là đất trồng cây lâu năm hay là đất uh, trồng cây ngắn ngày um, ví dụ như vậy thì nó có thể chuyển thành là đất ở hay không ha thì nếu có thể chuyển thành đất ở và được bao nhiêu phần trăm trên cái khu đất đó được chuyển thành đất ở thì bạn phải hỏi rõ ràng và sau đó hãy quyết định mua à, cái kinh nghiệm thứ hai đó là bạn phải chọn mặt gửi vàng tức là bạn phải ví dụ như đó là cái dự án của một cái chủ đầu tư nào đó thì bạn phải xem rằng là chủ đầu tư đó có uy tín hay không họ đã từng làm bao nhiêu cái dự án và những cái giấy tờ ví dụ như sổ đỏ sổ hồng họ có ra được cho những cái nhà đầu tư hay không hoặc là nếu mà là đất dân thì bạn cũng phải tìm hiểu à, xem rằng là cái đất đó nó có bị tranh chấp hay không à, nó có vấn đề gì hay không ha hay là nó có nằm trong cái quy hoạch hay không và nếu mà nó không minh bạch hay nó không rõ ràng thì bạn đừng có vì nó rẻ hơn thị trường hay là vì lý do nào đó nó không minh bạch mà bạn cứ cố gắng mua thì bạn sẽ bị vướng vào cái việc mà là ờ, sau này mình khó bán ra à, và cái kinh nghiệm thứ ba đó là à, bạn không nên quá tin vào môi giới tại vì thật ra là môi giới thì cũng có người này người kia à, có những cái môi giới họ cũng không có thể nào tư vấn hết tất cả những cái uh, họ không biết về cái dự án hay họ không hiểu về thị trường họ cũng sẽ không thể nào tư vấn cho các bạn nên à, đầu tư như thế nào và nên à, có những cái bước như thế nào để an toàn cho bạn thì bạn à, bản thân bạn bạn khi mà bạn được giới thiệu một cái lô đất thì bạn cũng phải là tự mình ha hoặc là bạn sẽ yêu cầu môi giới làm điều đó và bạn kiểm tra lại à, sẽ hỏi ở bên sở địa chính xem có bị quy hoạch hay không hỏi xem rằng là à, tất cả những cái tiện ích xung quanh đó nó gồm à, ví dụ ở trong dự án nó có những cái tiện ích gì hay ngoài dự án nó có những cái tiện ích gì và mục đích bạn mua sau này bạn sẽ bán lại cho ai à, bạn phải rõ ràng như vậy và nhờ tư vấn à, môi giới họ tư vấn cho bạn à, sau khi đó thì bạn hãy mua à, đừng nên quá tin vào lời họ nói à, cái kinh nghiệm thứ tư đó là không bao giờ chạy theo tâm lý đám đông ví dụ như môi giới nào đó à, báo cho bạn biết à, có một tin rất là sốt có một tin mà sẽ à, ảnh hưởng vào cái sự tăng giá của bất động sản sau này ví dụ như là à, sẽ có sân bay tại khu vực này sẽ có chủ đầu tư to sẽ và là về làm dự án ở khu vực kia à, đó là toàn là những cái tin đồn ha mà những cái ờ, người những cái giới đầu cơ sẽ tung cái tin đồn đó ra và bạn sẽ bị lôi kéo vào những cái tin đó và họ sẽ làm sẽ dùng những cái thủ thuật rất là hay họ sẽ đẩy giá lên từ từ mua đi bán lại mua đi bán lại ha ờ, ờ, và khi mà bạn ờ, hàng ngày bạn sẽ thấy giá tăng lên hàng ngày bạn sẽ thấy giá tăng lên bạn sẽ tiếc là ô tại sao tôi không mua để ngày mai nó sẽ tăng lên một mức ngày mốt nó tăng lên một mức nữa à, nếu mà tôi không mua thì tôi sẽ không có cơ hội mua nữa thì không phải là như vậy đó là toàn là những chiêu trò ha nếu mà nhận được một cái thông tin nào đó thì bắt buộc bạn phải kiểm tra thông tin đó có chính xác hay không và cái đó ờ, nhiều cái thông tin là có thể là quy hoạch về cái đó thì của họ cũng chỉ là uh, xin phép để mà uh, khảo sát hay điều tra hay là phải một thời gian nữa thì cái dự án đó mới có thể bắt đầu hay như thế nào đó thì bị dựa vào những cái thông tin đó mà giới đầu cơ họ sẽ đẩy giá thị trường để họ thu lời à, và khi mà bạn vào thị trường thì cái giá đó bắt đầu nó rớt xuống vì họ đã rút ra khỏi thị trường rồi và lúc đó bạn uh, sử dụng cũng không được hoặc là bạn uh, bán được cũng bán cũng không được ha thì rất là khó khăn khi mà bạn mua theo cái tâm lý bày đàn đó như vậy bạn không bao giờ mua theo tin đồn cái kinh nghiệm thứ năm đó là uh, bạn càng kỹ càng thì không bao giờ thừa ví dụ như là ờ, khi mà mua một bất động sản nào đó thì bạn nên so sánh với cái mảnh đất hay là cái bất động sản tương đồng ờ, với cái cái cái cái bất động sản bạn mua ở trong cái khu vực hay là xung quanh đó ví dụ ờ, nếu bạn mua đất dân thì nó giá như vậy nhưng mà khi bước vào dự án nó phải cao hơn 20 đến 30 phần trăm lý do tại vì ở trong dự án bạn sẽ có những cái tiện ích Ờ, của dự án à, quy hoạch đồng bộ hay là cơ sở hạ tầng nó cũng đẹp hơn à, và người ta có thể là người ta sẽ có những cái tiện ích như như vậy thì sẽ thu hút được người dân về ở và khả năng tăng giá của dự án rất là cao thì nó khác hẳn với cái việc mà là ở bên ngoài dân so với ở bên trong dự án và cái dự án á, thì khi mà bạn xem xét thì bạn phải xem xét là điều quan trọng nhất đó là cái dự án hay chưa à, giấy tờ pháp lý có đầy đủ hay không có quy hoạch một phần năm trăm hay không có được uh, cấp phép xây dựng ha và các những giấy tờ khác về thuế đã đóng thuế đầy đủ hay chưa ha thì đó tất cả mọi thứ bạn phải xem xét à, nếu mà họ mà đem cái dự án đó đi vay ngân hàng thì cũng chưa chắc là cái dự án đó được khởi công thì uh, bạn uh, uh, khi mà còn yếu tố tiếp theo đó là nếu mà bạn là người mua thì bạn nên chú ý cái uh, biên bản bàn giao đất à, chuyển nhượng và cái quy hoạch một phần năm trăm và khi mà ký kết hợp đồng uh, mua bán với uh, các bên thì bạn phải đọc điều khoản rõ ràng và nếu có điều khoản nào bạn không cảm thấy không hài lòng à, thì bạn có thể hỏi lại à, và bạn yêu cầu à, môi giới có thể giúp bạn tìm hiểu cung cấp cho bạn hoặc bạn sẽ trực tiếp hỏi chủ đầu tư hoặc là ờ, đối với ví dụ đất dân ở bên ngoài thì bạn cũng sẽ nhờ những cái người bán họ cung cấp những cái giấy tờ để bạn có thể là đi hỏi địa chính hoặc cơ quan có thẩm quyền à, để rõ ràng cái việc đó trước khi mua à, đó là năm cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn à, sẽ gặp nhiều thuận lợi và à, có cái lợi nhuận cao xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo